Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cà Phê Len TV. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đã khiến cho xu hướng sống xanh, đề cao sức khỏe được nhiều người lựa chọn hơn bao giờ hết. Vậy nên nhiều người đã dịch chuyển ra khỏi trung tâm thành phố để có một môi trường sống tốt hơn cho bản thân và gia đình. Chính điều này cũng đã giúp thị trường bất động sản vệ tinh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, nơi có quỹ đất lớn và sạch, mặt bằng giá đất còn mềm và có cơ sở hạ tầng giao thông phát triển đang được giới đầu tư săn đón. Nổi bật có thể kể đến khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Dự án này đã giữ được sức hút mạnh mẽ kể từ khi ra mắt và ngày càng gia tăng sức nóng. Chúng ta biết bất động sản thì nó sẽ ăn theo cái ờ, cơ sở hạ tầng, hạ tầng đi tới đâu Ờ, các đường kết nối về giao thông đi tới đâu thì bất động sản là phát triển tới đó thì đối với các chủ đầu tư uy tín ờ, đối với những dự án quy mô lớn nhưng mà phải là quy hoạch một cái khu đô thị bài bản tạo lập được một cái hạ tầng xã hội tốt giá bán tốt thì như vậy nó sẽ có sức hút đối với nhà đầu tư rất là lớn thì tôi nghĩ là những cái khu đô thị này về sau nó sẽ cạnh tranh trực tiếp hoặc là hỗ trợ trực tiếp cho uh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tòa lạc tại tâm điểm kết nối liên vùng phía đông thành phố Hồ Chí Minh, dự án Aqua City có quy mô lên đến 1.000 hecta, sông nước bao bọc và được quy hoạch hoàn chỉnh tiện ích từ giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí và mua sắm, với kỳ vọng kiến tạo phong cách sống mới hàng đầu khu vực. Đặc biệt, mặc dù dịch Covid-19 nhưng Aqua City vẫn đảm bảo tiến độ thi công bên cạnh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện cam kết đưa khu đô thị vào vận hành năm 2023 Điều này càng giúp Aqua City gia tăng giá trị không ngừng. Bên cạnh hạ tầng nội khu, khu phố mẫu, nhà mẫu, clubhouse, bến du thuyền giai đoạn 1 đã hoàn thiện, các công trình nhỏ được thi công đồng loạt, nhiều hạng mục tiện ích khủng đang khẩn trương hoàn thành những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi mà xuống đây và thấy đường xá rồi thấy những cái shop house hay là cái bến du thuyền nó đã bắt đầu đưa vào hoạt động á thì thật sự rất là bất ngờ với cái tiến độ thi công của Nova. Aqua thì nó món giá rất là hợp lý là thứ nhất những cái tiện ích nó đem lại so về mặt giá thì nó rất là tốt và tôi nghĩ là trong thời gian ngắn tầm 3 năm 4 năm đổ lại thì khi mà mọi thứ nó hoàn thành đó thì cái đầu tư của tôi nó sẽ đem lại những cái giá trị cho tương lai rất là tốt theo nhận định của giới đầu tư, giá trị của Aqua City còn được nâng tầm khi hệ tiện ích được vận hành quản lý bởi hệ sinh thái chuyên nghiệp của Nova Group như ẩm thực từ Nova F&B, mua sắm từ Nova Retail, nghệ thuật giải trí từ Nova E&M, giáo dục chuẩn quốc tế từ Nova Education, dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ Nova Healthcare. Nằm ở vị trí tâm điểm kết nối giao thương phía đông thành phố Hồ Chí Minh, khi hạ tầng kết nối hoàn thành, Thời gian di chuyển từ Aqua City về thành phố Hồ Chí Minh hay sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 20 phút. Ngoài lợi thế kết nối đường bộ, cư dân Aqua City còn có thể lựa chọn di chuyển theo đường sông về đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 30 phút. Tất cả những yếu tố trên góp phần giúp dự án Aqua City ngày càng gia tăng sức nóng và đảm bảo giá trị sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. Thưa quý vị, sau một vòng trải nghiệm tại dự án Aqua City thì Thục Anh có thể nhận thấy sự thay đổi diện mạo từng ngày tại nơi đây và với những gì đang được tạo dựng và phát triển, Aqua City được kỳ vọng sẽ là một không gian sống lý tưởng, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và góp phần thổi bùng sức sống cho khu đô thị phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Còn quý vị và các bạn thì đánh giá như thế nào về dự án này? Aqua City có phải là một dự án đáng để đầu tư và an cư hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách comment vào phía dưới video này và đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Cà Phê Land TV nhé!